chào tất cả anh em Đấy, video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu cái bộ soi xuyên soi xuyên uh, camera anh em nhé à, soi xuyên uh, à, nắp wifi Đấy. soi xuyên nắp cái máy soi xuyên nắp wifi này thì uh, anh em có thể kết nối với wifi Đấy, kết nối wifi kết nối 3g thì anh em có thể là bắt được rất là xa nhé anh em có thể ở Việt Nam bắt sang à, Lào Campuchia hay Trung Quốc đó thì anh em đều bắt được nhé Đấy, thì anh em vẫn kết nối được với nhau và anh em sẽ đánh đánh với nhau sẽ đánh chung với nhau qua cái 4G à, và cái wifi đó nhé đó thì cái máy soi này này nó có khoảng cách khá là xa Đấy, khoảng cách khá là xa để cho anh em có thể nhìn thấy cái nắp thì uh, cái máy soi này anh em có thể là đưa được vào trong những cái phụ kiện rất là dễ Đấy, máy rất là nhỏ gọn thì anh em có thể là chế được vào trong những cái rất là hiệu quả những rất là, là kín Đấy. thì cái thì cái máy xoay ngày hôm nay thì tôi tôi đang à, đeo cái cặp thì màn hình nó hơi nhỏ nên là anh em thông cảm nha anh em thông cảm tôi uh, không uh, để lên à, màn hình được đấy thì cái cách soi của nó như thế nào và cái cách chơi của cái bộ soi xuyên nắp tài xỉu wifi này đấy. cái máy soi uh, máy soi xuyên uh, máy soi xuyên máy soi xuyên nắp tài xỉu này nó chơi như thế nào thì anh em sẽ theo dõi cùng với tôi nha Đấy, thì trước hết thì và tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp máy soi xuyên tài xỉu máy soi xuyên tài xỉu nên nó có gồm những cáo gồm có những cái gì đó thì à, cái đầu tiên để mà anh em có thể chơi được cái máy soi xuyên này đó chính là cái, cái nắp tài xỉu nha Đấy, đây chính là cái nắp thì khi mà anh em chơi anh em có thể đưa được cái nắp này vào anh em chơi thì cái điều còn lại của anh em rất là dễ anh em chỉ việc soi vào cái nắp và anh em sẽ nhìn thấy được ở trong rất là rõ đấy nhìn rõ như thế nào thì anh em theo dõi tiếp tục cái video này thì anh em sẽ thấy được cái rõ của nó nét như thế nào rõ như nào nét như nào và cái khoảng cách bắt của nó cực kỳ xa luôn nhé Đó. thì à, hai nữa đó là cái à, wifi wifi thì à, cái wifi ngày hôm nay tôi không bắt wifi ở nhà mà tôi bắt hẳn một cái cục wifi mà tôi mới mua nhá. cục wifi này đây là cục wifi này, anh em này. cục phát wifi nhé à, 4G Đấy thì anh em có thể là đi tận Lào Campuchia anh em đánh được ờ, còn đây là cái màn hình để anh em có thể xem được cái cái cái bộ hột ở trong Đấy, nó nó về bao nhiêu nút nó về tài hay là về xỉu nhá. thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ thử nghiệm cho anh em test cho anh em cái bộ máy bộ đồ chơi tài xỉu bịp máy soi xuyên nắp tài xỉu máy soi wifi Đấy, bắt sóng 3G 4G anh em soi rất là rõ và chuẩn nét nét căng nhé Đấy, thì đầu tiên là anh em lên anh em bật bật, bật cái wifi này lên Đấy, bật cái wifi này lên này đó bật wifi lên bật wifi lên anh em có thể để coi như là để lệnh được để cho nó để cho nó kết nối được với cái máy soi nhé thì cái máy soi tôi đang cầm đây rồi đấy thì thì máy soi đang cầm thì ờ, cái thứ nhất đó chính là cái máy này Đây, anh em vào camera đó đó anh em thấy không đây đó đây là cái um, màn hình để anh em nhìn thấy đó, đó. rồi chuyển cặp sang này đó xuyên cặp sau này em thấy chưa rất là rõ rất là nét nhá Đấy, thì cả anh em không biết là anh em ở trong màn hình anh em có nhìn thấy không Đấy, nhưng mà nhưng mà tôi nhìn thì cũng rất là nét thì cái cái máy soi này nó có hai chế độ cho anh em Đấy, chế độ ban đêm đây là chế độ ban đêm này còn đây chế độ, độ ban ngày nhá chế độ ban ngày thì là chế độ đen trắng chế độ đen trắng Đấy, đúng không anh em Đấy, chế độ đen trắng thì anh em thích uh, cái uh, chế độ nào cũng được Đấy, anh em chơi thì tùy theo ý của anh em Đấy, còn sáng tối thì tùy chỉnh anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ chơi cái màn hình ban đêm nhé đó bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em vài tiếng để anh em thấy được đó, đây là gì anh em ở ngoài anh em có thể zoom lên được nhá Đấy, zoom lên được đúng không đây là gì 632 hay là 633 gì đó đó 633 đúng không anh em zoom lên này zoom lên zoom xuống zoom lên này đấy thì cái này anh em uh, có thể là đánh xỉu tại vì là nhìn thấy hai mặt đỏ này không thấy mặt đen đâu cả cái này mặt này mặt nhất này ba con đỏ luôn này đó Đấy, đây là gì anh em không à, vừa mới nhìn thì anh em có thể là zoom ra để anh em nhìn thấy nhá đây thì đó là gì à cái này vẫn đánh xỉu nha anh em nhé hai con đỏ một con đen là con ngũ đen ngũ đen thì một con nhất đấy ngũ đen một con nhất đây nó là gì đây đó 3 2 1 chắc là 123 quá nhé mở anh em đó đấy là cái um, máy soi xuyên lắp tài xỉu máy soi bằng uh, chế độ wifi đấy, bắt 3G 4G rất là chuẩn rất là nét đấy, hiệu quả cực kỳ cao cho anh em nhé đây là cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu nó hiệu quả lên tới 100 phần trăm soi là thấy soi là thấy nhé đấy, rồi thì uh, anh em nào mà xem video này nhớ đăng ký kênh uh, chia sẻ Đấy, đăng ký kênh và chia sẻ thì uh, anh em nào muốn sở hữu cái bộ máy soi xuyên nắp máy soi bằng uh, máy soi kết nối wi-fi máy kết nối camera à, kết nối uh, 4G 3G 4G thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại này nhé